chân Sắc quên Thái chân em Sắc quên Mấy hôm nay anh đi đâu việc già, dạ? Làm em trông đợi mỗi một mà Dẫn em chỉ có mấy hôm Mà anh nhớ em vô cùng niềm vui của giai nhân và danh tướng được tạo. rung rề những tờ đàn không gian rong